Sau đây mời quý vị nghe bản tin. Bí quyết tăng cường miễn dịch cho cả gia đình phòng chống dịch bệnh. Hệ thống miễn dịch luôn được xem là hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân xấu gây bệnh đến từ môi trường. Hàng rào càng vững chắc cơ thể càng được bảo vệ tối đa. Tuy nhiên, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp cùng thời tiết giao mùa làm nhiệt độ tăng giảm đột ngột, cơ thể không thích ứng kịp khiến hàng rào bảo vệ dần suy yếu sẽ trở thành cơ hội cho virus, vi khuẩn phát triển mạnh mẽ. Đối tượng cần hết sức chú ý bảo vệ sức khỏe. Trẻ nhỏ, người lớn tuổi và phụ nữ mang thai là những đối tượng cần chú trọng chăm sóc sức khỏe và tìm cách tăng cường đề kháng thường xuyên nhằm chuẩn bị hàng rào bảo vệ vững chắc cho cơ thể chống lại dịch bệnh. Trẻ nhỏ là đối tượng đầu tiên và cần được chú ý nhất bởi khi đó hệ thống miễn dịch ở trẻ chưa hoàn thiện, cơ thể còn non nớt chưa có khả năng chống trả lại các tác nhân gây hại từ môi trường. Đặc biệt, khi trẻ nhỏ mắc bệnh sẽ dễ chuyển biến nặng và phải mất thời gian dài cơ thể mới có thể hồi phục. Người lớn tuổi là nhóm thường sẵn các bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, suy gan, suy thận khiến hệ miễn dịch suy yếu. Qua thời gian sống, cơ thể cùng dần chậm chạp trong việc tự sản sinh ra các kháng thể nên những người này thường dễ bị mắc bệnh và bệnh tình cũng sẽ trầm trọng hơn những người trẻ. Phụ nữ mang thai là thời điểm cực kỳ nhạy cảm bởi bất cứ thay đổi nào trên cơ thể, mẹ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thai nhi. Giai đoạn thai nghén 3 tháng đầu khiến mẹ bầu thường xuyên mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng khiến sức đề kháng giảm mạnh. Đây cũng là thời điểm cực kỳ quan trọng bởi việc mẹ mắc bệnh trong giai đoạn này rất dễ gây dị tật cho thai nhi. Ngoài ra, trong suốt quá trình mang thai việc sử dụng thuốc sẽ được hạn chế tối đa để đảm bảo an toàn cho thai nhi nên bệnh thường kéo dài gây mệt mỏi, do đó việc phòng bệnh luôn cần được chú ý. Chủ động tăng cường miễn dịch, phòng chống bệnh lâu dài. Đứng trước tình trạng gia tăng biến thể của COVID-19 và số ca nhiễm trên toàn thế giới chưa giảm rõ rệt, việc mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình là vô cùng cần thiết. Hãy chủ động tăng cường miễn dịch, phòng chống dịch bệnh bằng 3 cách sau. Ăn uống đa dạng, lựa chọn thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất. Ưu tiên lựa chọn các thực phẩm theo mùa để hạn chế tối đa lượng thuốc kích thích và thuốc bảo vệ thực vật có hại cho sức khỏe tồn dư trong thực phẩm. Các thực phẩm mọng nước và chứa nhiều vitamin C giúp nâng cao sức đề kháng. Cam, chanh, bưởi, thực phẩm giàu beta carotin, magi, kali, bột ngô, bí đỏ giúp tăng cường hệ tiêu hóa và đừng quên việc uống đủ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày xây dựng thói quen tập thể dục thể thao đều đặn, giúp nâng cao sự dẻo dai, săn chắc cho cơ thể. Việc hít thở sâu trong khi tập có tác dụng tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch. Các bài tập thở còn giúp thả lỏng nhóm cơ lồng ngực, làm tăng kích thước phổi và cải thiện tuần hoàn, trao đổi chất. Bổ sung kháng thể trực tiếp từ sữa non. Theo một vài nghiên cứu, sữa non có hàm lượng dinh dưỡng cao gấp 10 lần so với sữa mẹ thông thường, hàm lượng protein cao gấp 5 lần, vitamin chủ yếu gồm vitamin A, E, B2, B3, K, Hàm lượng lactose trong sữa non thấp giúp trẻ sơ sinh tăng cường khả năng tiêu hóa cũng như hấp thụ chất dinh dưỡng. Đặc biệt, lượng lớn kháng thể immunoglobulin IgG trong sữa non giúp nâng cao để kháng cho trẻ nhỏ và cả gia đình. Do vậy, việc sử dụng các sản phẩm có thành phần sữa non được xem là giải pháp bổ sung kháng thể trực tiếp một cách chủ động và hiệu quả, được nhiều người lựa chọn. Tiêu chí lựa chọn sản phẩm từ sữa non chất lượng cho cả gia đình. Xuất xứ rõ ràng, nhập khẩu từ quốc gia uy tín, đây là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, bởi với thực trạng hàng hóa quá nhiều khiến người dùng khó phân biệt được hàng thật giả thì thông tin rõ ràng về nguồn gốc xuất quốc gia nhập khẩu sẽ giúp bạn có thể yên tâm về thành phần sản phẩm, quy trình sản xuất. Đồng thời, những cam kết việc sản xuất được chứng nhận từ cơ quan có thẩm quyền về chất lượng sản phẩm cũng là yếu tố cần thiết quyết định niềm tin nơi khách hàng. Nguồn sữa non cao cấp từ nông trại bò chất lượng cao đạt chuẩn thế giới, được mệnh danh là đất nước bò sữa với khí hậu ôn đới là điều kiện thuận lợi khiến New Zealand sở hữu những bãi cỏ xanh tươi quanh năm. Những đàn bò ở dây được nuôi thả một cách tự nhiên với nguồn ăn thức uống dồi dào chính là điểm đặc biệt giúp nguồn sữa bò luôn đạt chất lượng tốt nhất. Ứng dụng công nghệ chăn nuôi và chế biến hiện đại nên các sản phẩm sữa non từ New Zealand luôn đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất. Vì vậy, sản phẩm tăng đề kháng có nguồn gốc từ sữa non được nhập khẩu từ New Zealand là một trong những sự lựa chọn tốt bởi New Zealand là quốc gia đi đầu trong việc sản xuất và xuất khẩu sữa. Sản phẩm đa dạng, cấp kháng thể bảo vệ tối ưu trong 24 giờ. Sự đa dạng các sản phẩm tăng miễn dịch từ sữa non giúp tối ưu hiệu quả sử dụng, tăng đề kháng, bảo vệ gia đình bạn suốt cả ngày và hoàn toàn phù hợp với mọi lứa tuổi. Bộ ba sản phẩm bảo vệ sức khỏe của New Image là sự kết hợp giữa thành phần dinh dưỡng thiết yếu có trong sữa non với công nghệ alpha lipid, giúp tăng khả năng miễn dịch hiệu quả cho mọi lứa tuổi. Trong những năm qua, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe của New Image luôn nhận được sự tin dùng của nhiều khách hàng dựa trên 4 yếu tố then chốt tạo lên thương hiệu cho sản phẩm. Cam kết 100% sản phẩm được nhập khẩu từ New Zealand. Nguồn sữa non cao cấp từ nông trại bò chất lượng cao. Sản phẩm đa dạng, cung cấp kháng thể bảo vệ tối ưu trong 24 giờ. Ứng dụng công nghệ alpha lipid là công nghệ sử dụng chất nhũ hóa phospholipid, một lớp chất béo không thể thiếu trong thành tế bào có nhiệm vụ bao bọc xung quanh để bảo vệ các hạt sữa non giúp giữ lại được nguyên vẹn các kháng thể tự nhiên, các yếu tố miễn dịch, yếu tố tăng trưởng đặc biệt chỉ có trong sữa non, lợi khuẩn tiêu hóa và các thành phần dinh dưỡng quan trọng khác không bị chuyển hóa bởi các axit trong dạ dày, giữ được sự ổn định đặc tính sinh học và hệ dinh dưỡng cân bằng như ban đầu làm tăng khả năng hấp thu của cơ thể. Bộ ba sản phẩm bảo vệ sức khỏe của New Image chính là sự lựa chọn tối ưu để cung cấp dinh dưỡng và bổ sung kháng thể càng ngày cho gia đình bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe bảng tin bí quyết tăng cường miễn dịch cho cả gia đình phòng chống dịch bệnh trên kênh Sức khỏe và cuộc sống của chúng tôi. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Hãy like, share và đăng ký kênh để nhận được những bảng tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.